dưới ảnh hưởng của cục diện tương hình, người tuổi Tý cho rằng mình là người tài giỏi nhất nên thường tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Bạn thường bỏ ngoài tai, không chịu tiếp thu góp ý của người khác. Bên cạnh đó, hãy chú ý hơn trong giao tiếp, đặc biệt là khi muốn góp ý với ai, đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề, gây tổn thương tự trọng của đối phương. Trên thực tế, những lời góp ý nhẹ nhàng sẽ đem lại tác dụng lớn hơn những lời nhức mốc nhiều. Hôm nay là ngày 11 âm lịch, theo Hải Thượng Lãn Ông,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 với bản tính ôn hòa và rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và đó chính là những cơ hội tốt giúp bạn phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần tiết chế sự khéo léo quá mức của mình, đừng biến mình thành người không thực bụng. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm giữa người tuổi này và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Sau mỗi mâu thuẫn, đôi bên cần nhìn nhận lại vấn đề để có thể hiểu và thông cảm cho nhau hơn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 Kiếp tài lại cho thấy bạn dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp. Bản mệnh không nên quá cứng đầu cứng cổ, hãy thử nghe ý kiến của người khác đã xem sao. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Tương phá cảnh báo người tuổi ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay. Dù tình hình tài chính có khả quan đi chăng nữa mà chi tiêu phung phí thì bạn cũng nhanh chóng trắng túi thôi.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 Tuy nhiên, mộc khắc thổ, con giáp này dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội nên thường quên không quan tâm đến gia đình. Đừng tìm cớ đẩy mọi trách nhiệm cho người ấy, bởi xây dựng mái ấm không phải là trách nhiệm của riêng ai. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, Tị, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Chính tài chiếu mệnh, hôm nay là ngày may mắn của người tuổi thân trên phương diện tài lộc,